Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng phải không? Đó chính là điều khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây chúng ta có một cung thành trống, một quả bóng và một đám người là đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi. hiệp một đã được bắt đầu Wan Bissaka Eriksen Harry Maguire Varane Harry Maguire Không được Bruno Fernandes Bruno Fernandes Dứt điểm tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm Benteke bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý bật con cơ tiếp điểm cần phải có một sự vây giáp ngay Benteke bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương cắt bóng rất hay rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ nguy hiểm Varane McTominay Lúc sau Mark Arthur Được chuyền Nguy hiểm Tình huống đã phạt ở vị trí rất nguy hiểm Họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty Rất đáng tiếc miệng đầy khó chịu và tất nhiên thủ thành của đội bạn không có một chút cơ hội là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình việc duy trì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 Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không? bóng rất khôn khéo đường chuyền quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh có cơ hội đối mặt với thủ môn rất quyết tâm rất tốt đó là Mường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ quả bóng rất quyết liệt To daje do zamu Tevan. Bruno Fernandes. Luke Shaw. Jadon Sancho Wan Bissaka không được phá bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm phản công cắt bóng rất hay Eriksen Bruno Fernandes dứt điểm cú sút không đủ lực và đội hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn và pha bóng rất tốt đi bóng rất sung anh Benteke các cầu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt đang diễn ra rất hấp dẫn hồi hộp đến từng khoảnh khắc các cổ động viên cho đến nay hẳn là cũng đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn nhiều cảm xúc ngay cả những người khó tính nhất cũng phải hài lòng với những pha bóng đậm chất nghệ thuật như chúng ta đang thấy một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Wan-Bissaka oh! Tiếng còi của trọng tài cất lên hơi muộn. Tiếng còi của trọng tài cất lên hơi muộn. Vì quả bóng quá hay Rashford Lúc sau Đấy đâu Không đâu Và họ lại mở một đường bóng lên với tốc độ cao Jadon Sancho Benteke cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Bruno Fernandes cơ hội dứt điểm nhiều với các cầu thủ Mai United và các cổ động viên của họ đây đã phải là một trận đấu hoàn hảo hay chưa ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào That was easy, almost too easy. tục đi bóng đọc tình huống tuyệt vời lúc sau họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật lỗi rồi dứt điểm nhìn cái cách mà các thủ thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang ơi cần phải có một sự vây giáp ngay Jadon Sancho Wan Bissaka tình huống pha bóng thiếu dứt khoát bóng rất sung anh đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Rashford cắt bóng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 Tỷ số đang là 2-1. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Quá hay! Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương lỗi rồi Mark Tominay Wan Bissaka một pha phối vào trung dọc đọc tình huống quá hay Bruno Fernandes Rashford Sancho dứt điểm pha dứt điểm không tốt là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đọc tình huống tuyệt vời rất thoáng đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh đọc tình huống quá hay Benteke sơ hở dứt điểm Martinelli lúc sau Bruno Fernandes một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh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 khôn khéo Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức Trận đấu sẽ phải bước sang những phút thi đấu hiệp phụ Và xa hơn sẽ là loạt luân lưu đầy may rủi Rất hồi hộp, rất căng thẳng hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu Wan Bissaka sẽ có một tình huống ngang biển Gọi.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 được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.